chào tất cả anh em nha thì à, cái video ngày hôm nay thì à, giới thiệu tới anh em một cái mẫu kính áp tròng mới năm 2022 thì cái mẫu kính này thì anh em sử dụng nó sẽ không bị đau mắt cộm mắt và chảy nước mắt khi mà mình đeo vô thời gian sử dụng của nó sẽ được dài hơn và nó sẽ an toàn cho con mắt của anh em những anh em nào mà sử dụng lâu dài thì đeo cái bộ này nó sẽ an toàn hơn và một cái nữa thì khi mà mình sử dụng mình đeo kính vô cái màu sắc hình ảnh mà mình thấy nó sẽ được trong hơn so với những cái loại kính cũ kính rẻ tiền trước đây và một cái nữa là anh em đeo vô trong mắt khi mà người đối diện chơi với anh em người ta có banh con mắt của anh em ra người ta coi người ta cũng không thể nào mà phát hiện được anh em đang sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên bài cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm nha thì bên mình thì hiện tại đang cung cấp tất cả những cái dòng kính áp tròng đổ ra thị trường thì giá cả của nó rất là nhiều loại khác nhau giá của bột bộ kính áp tròng thấp nhất hai con len ở bên trong là chỉ có giá 1 triệu thôi và những cái loại cao cấp thì nó sẽ mắc hơn 2 triệu 3 triệu cho đến 5 triệu là loại cao cấp nhất còn hôm nay cũng giới thiệu tới anh em một cái mẫu bài mới để hỗ trợ cho anh em chơi nó sẽ dễ hơn và cái cách mình nhìn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại những cái loại à, bài kính áp tròng trước đây bài thì mình có rất là nhiều mẫu nha đây là bài loại một hết đây bài kim cương nè đây là kim cương bài 2k nhưng mà cái hộp vỏ trắng nè bài này là bài à, đô la đây đô la đây là đô la đô la này là ở trong là cái à, lá vàng hộp thì hộp chỉ đỏ nó còn một mẫu đô la nữa là mẫu à, đô la chỉ vàng nhưng mà cái lá bài nó trắng còn cái này là đô la vàng chỉ đỏ đây mẫu đô la đây mẫu này đây còn mẫu này là mẫu 2k xanh đây bài này thì à, quá phổ biến rồi anh em mình chơi rất là nhiều cái mẫu này đây bỏ cái này qua bên thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho anh em coi kính này nó sẽ nhìn khi mà mình đeo vô mình sẽ có hiệu ứng màu như thế nào đây là một loại bài mới để hỗ trợ cho những anh em chơi xì dách nó sẽ dễ hơn là bình thường là anh em chơi ấp chồng là anh em chỉ thấy được cái số ở lưng thôi còn riêng cái bài này nó sẽ vẽ ở lưng và vẽ ở trên đầu luôn nó vẽ cả chất cả hình cả số ở trên đầu bây giờ mình sẽ ờ, đây là kính chuyên dụng để mình test bài soi bài cho anh em coi với lại mình sẽ quay phim gắn vô camera cho anh em coi được cái hiệu ứng màu của nó còn khi mà anh em sử dụng á thì anh em sẽ đeo trực tiếp hai cái con len này vô trong mắt của mình nha là mình đánh như đánh bài ngửa luôn thì mình có thể áp dụng đánh liên nè đánh ở phỏm à, ờ, xì phé xì dách là hiệu quả nhất những cái bài mà chơi ờ, kéo rồi là rất là ok thì khi mà đeo vô thì nó cũng rất là dễ xài thôi cách sử dụng thì cái này anh em chỉ cần học trong vòng 20 30 phút và anh em sử dụng được còn cách đeo thì anh em chỉ cần lấy con len ra bỏ vô cái cây này mình áp vô cái chồng mắt của mình là tự động nó sẽ vô còn khi chơi xong thì cứ bảo quản ok thì anh em sử dụng có thi lên đến vài năm nó chưa có hư đâu những cái bộ này thì anh em xài hoài cứ ờ, cảm thấy nó hết hạn sử dụng thì một bộ kính bình thường á một hai triệu thì anh em xài trong thời gian ngắn anh em dục đi thì anh em ờ, đeo nó sẽ an toàn hơn còn những cái loại cao cấp thì anh em bảo mình bảo hành cho anh em tới 2 năm lỗi lên đổi cái mới đây bây giờ mình sẽ gắn vô trong đây cho anh em coi nè đó bây giờ mình gắn cái kính này lên thì nó cũng tương tự như là anh em đeo cái này đeo cái này thì nó sẽ rõ hơn nhưng mà gắn lên nè mình sẽ chừa lại một bên ánh sáng bình thường và một bên là gắn kính ấp chồng đây cho anh em phân biệt nè đó để vậy đó đây anh em có thấy được không con này con bồi này nha bỏ qua camera bình thường sẽ không thấy gì hết mắt thường là sẽ không thấy được còn bỏ vô cái kính thì mình mới thấy được cái hiệu ứng màu mà nó nổi lên con 10 nè cái nó chỉ khác con 10 với con 9 thôi 10 nè đây con 10 rồi mình chỉ cho anh em coi ở cái phần đầu bài nè đây anh em thấy không ở trên cái đầu này nó cũng có vẽ luôn nè nó vẽ hình màu xanh đang 10 nha nào con già nè anh em thấy chữ K không? ở trên đầu này cũng có chữ K luôn nè và cái hình tròn này hình như đây là cái biểu thị chất của nó cái này là chất cơ nha đây già cơ còn cái này cái này là con đầm nè anh em thấy chữ quy rõ ràng không trên đầu cũng có chữ quy luôn nè cũng là đầm cơ luôn còn con này con già và ở đây nó không có biểu thị chất tức là con này con bích con bích là sẽ không có gì hết á tiếp tục là con xì nè xì nó có cái hình này là cái hình rô xì rô nè đó anh em có thấy cái màu nó trong hơn không rất là đẹp đây là con hai rô nè đó còn đây là con à, con này con gì ta con sáu số 6 là vẽ bình thường nha số rô đó rồi bỏ qua camera bình thường cho anh em coi nè mình sẽ không thấy được nhưng mà khi mình đưa kính vô nè đây con năm nè anh em thấy không năm rất là dễ chơi nè mình soi vô là mình sẽ thấy nè đây phải sát lên xíu nữa thì anh em mới thấy được đó còn mình bỏ ra ngoài mình sẽ không thấy được nha thì đây là cái cách chơi cũng như cách sử dụng cái kính ốp chồng nhìn xuyên bài thì anh em nào có nhu cầu lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 09097040 số 4 thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn nếu như mà anh em lấy đồ nhiều thì anh em sẽ biết tới mình mình tên Phi ở gần á, khu vực mà Sài Gòn hay là Bình Dương thì anh em cứ ghé nhà anh em coi đồ cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về sử dụng còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái nói chung anh em mình vui vẻ tới coi được thì lấy không được thì thôi anh em chả phải mất cái gì hết á còn ở xa không có thời gian không có điều kiện thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em còn khi mà mua hàng ở bên mình thì anh em cứ test hàng thoải mái cảm thấy cái sản phẩm nó ok và mình phải phù hợp với cái chỗ mình chơi thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha